Chào anh em Thì hôm nay chùm cờ bạc bịp nhà mình ra mắt một video mới Giới thiệu đồ chơi sóc đĩa mới nhất dành cho bộ môn sóc đĩa bịp Hàng này đẳng cấp ưu việt nhất anh em nha Thì anh em nhìn trên màn hình cũng biết là mình muốn giới thiệu với em cái đồ gì rồi Hàng đẳng cấp nhất trong sóc đĩa bịp Đó là các bát tàng hình không tang không chân sạc Đời mới nhất của cái năm gọi là đẳng cấp nhất của 2019 anh em nha anh em nào đã chơi những cái hàng bát thì anh em cũng biết cái độ hiệu quả và chính xác của nó như thế nào anh em thời gian trước những cái loại bát như là bát thành bát trôn bát cạnh thì anh em chơi cũng rất nhiều tăng chứng mà đi soi anh em cũng không có cái tính ưu việt của nó anh em đi chơi cũng rất để lộ bạc bây con bạc rất là già rồi hàng bát nhà mình bây là bát đẳng cấp nhá anh em nha tất cả các loại bát là bát đẳng cấp một chín một mười luôn bát thị trường như nào phôi ra làm sao thì bát nhà mình nó y hệt như thế khẳng định luôn không một tăng chứng gì anh em nha tất cả các bài test về bát là nhà mình đều vượt qua hết đẳng cấp nhất để anh em chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng vào cuộc chơi không bao giờ thu tha được hàng đẳng cấp nhất đấy anh em biết rồi ngày xưa bát là có tang trứng là bao xoay hay là thử phấn rôm thử bút giọt xạ là tất cả là đều không thể qua được rất dễ lộ bạc hay là đun nước sôi ngâm nước sôi nước lạnh đều không thể qua được những cái thế hệ bát đẳng cấp của 2019 này bát 4.0 này là qua tất cả các bài test em nha Lê anh em hoàn toàn yên tâm hàng này không chân sạc ngày xưa phải là sạc chân kim anh em sạc rất là nhì nhằng và đặc biệt những cái nhược điểm của dòng bát ngày xưa đó là cái thời lượng pin rất là kém chỉ hai ba tiếng là anh em chơi và anh em đã hết pin và đặc biệt là anh em chơi nó chỉ có một lúc 30 phút là bát nó nóng đít bát nhưng bát nhà mình bây giờ chơi cái thời lượng của nó lên đến bảy tám tiếng anh em nha đấy lên cái thời lượng pin rất là dài anh em chơi canh bạc dài anh em hoàn toàn yên tâm luôn và đặc biệt là nó không phải sạc chân kim anh em nha sạc bệ là bệ luôn là không một tan tích gì sạc là sạc bệ nhá bệ từ đấy bệ không trôi anh em nhìn thấy không anh em chỉ cần đặt bát vào là anh em sạc đấy bát này nhà mình là nó là sạc đầy anh em nhá đấy là anh em có thể sạc rồi cực kỳ tiện lợi và không phải nhì nhằng một điều gì cả đấy bát không một tan thì tất các mẫu bát trên thị trường là anh nhà mình đều có hết nhá anh em nhìn anh em để ý biết bát phít nhựa cho trẻ em này hay là bát long phương bát hải dương đấy, hay là cái bát bát tràng bát hoa bát cổ anh em ở vùng miền địa phương nào chơi mẫu bát gì thì chọn hoặc là các loại mẫu bát nó lạ thì anh em chụp hình gửi cho mình mình sẽ làm cho đúng mẫu bát của anh em mình khẳng định luôn cam nhà mình là cái loại bát này là camera chống mù anh em nha đấy cái camera nhà mình đã tráng một cái lớp xứ để qua tất các bài test nước sôi nước lạnh nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em như cái bát ăn cơm bình thường luôn anh em đang ăn cơm anh em rửa bát thoải mái úp vào dàn bát mai vẫn đem ra chơi bình thường và đặc biệt nó tráng một cái lớp xứ anh em rơi rồi rơi cái mức độ nhẹ là không thể vỡ được không sứt mẹ được nên anh em hoàn toàn yên tâm đấy mình khẳng định luôn như thế nên yên tâm hoàn toàn một điều luôn anh em nhá đẳng cấp nhất để anh em chơi đấy hàng này hàng không tăng chứng thì mình sẽ qua test anh em những cái bài như là soi hàng này à, qua các sòng sới là anh em này anh em bao soi luôn này trong veo anh em nhá trong như ngọc trinh luôn kể cả thành ở cạnh luôn anh em hoàn toàn yên tâm luôn không phải lo lắng một điều gì cái thời buổi 4.0 bát là rất là đẹp anh em nhá đấy thì nó tùy từng cái phôi bát để ra các loại uh, mẫu khác nhau nhưng tất cả đều không có tăng chứng anh em hoàn toàn yên tâm nó đẹp nó chuẩn chỉ đét đẹp luôn anh em nhá bát anh em ăn cơm như thế nào thì bát nhà mình nó ỉa như thế nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái loại bát này đấy anh em nhìn này trong veo vào vào luôn hàng đẳng cấp nhất để anh em chơi cái loại bát này sạc thì sạc từ thời lượng pin thì pin khỏe nên em không phải lo lắng một cái điều gì cả thì mình giới thiệu cho anh em cái bát này là mình kể thầy thợ mình khẳng định luôn như mình kiểm tra thì mình mới biết là camera hay là tăng chứng ở đâu nhưng các thầy thợ con bạc già mình khẳng định luôn có nhìn bát cũng không biết là bát nó như thế nào nó ra làm sao cho vào soi nhìn thoải mái xử đổ nước sôi này kho thoải mái em nhá nên em hoàn toàn yên tâm luôn cái hàng này là đẳng cấp nhất này đấy đi kèm với nó thì anh em biết rồi không thể thiếu những cái bộ màn soi thì màn soi nhà mình tất cả các loại màn soi ví dụ màn cúi bắp màn iphone hay là cái khoảng cách của cái màn này là nó khoảng cách của nó là 10 đến 20 mét anh em nhá từ tầng 1 lên tầng 2 lên tầng 3 đều soi hết phòng nọ sang phòng kia đều bắt được hết nếu anh em ở chơi rừng chơi núi chơi dãy chơi gò đồi cao thì anh em chuyển sang cái màn khuếch này anh em nhá cái màn khuếch lấy khoảng cách của nó bắt được từ 50 đến 60 mét đấy nên anh em hoàn toàn yên tâm cái hàng này màn hình này 2,5 inch này cái màn hình khuếch tự động bắt tự động nên em hoàn toàn yên tâm luôn đẳng cấp cao cấp chuẩn chỉ cái đồ này thì là chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng này đấy thì để mình đã soi anh em đôi ba tiếng bạc thì em nhìn cái cái hàng này nó nó chuẩn chỉ như nào anh em nhá đấy mình ờ, úp vào mình sau anh em anh em nhìn úp vào phát đây này là anh em nhìn thấy là chuẩn chỉ chuẩn đen đẹp đúng không tứ trắng anh em nhìn thấy chưa đấy mình xong anh em biết này anh em xong nó xong thoải mái xong kiểu gì cũng được nhìn chuẩn đen đẹp này mình bấm luôn này tiếng này nó ba trắng em nhá không thể sai được này ba trắng này đấy chồng quân chồng vị vẫn báo hết soi cực lét luôn anh em nhá đấy mình sau anh em nhìn này sóc thoải mái luôn bấm này mình khẳng định luôn tiếng này chồng quân chồng vị vẫn là sấp đôi anh em nhá tất cả các góc dồn quân ai cầm cái sóc cái cũng chuẩn đét đẹp luôn anh em nhìn ý này trên thị trường bây giờ nó là có ba cái mẫu bát thứ nhất nó là bát màu thứ hai là bát wifi và thứ ba nó là cái bát gọi là bát như là mình đang giới thiệu đây đấy là rất là chuẩn chỉ luôn là nó loại bát khiển anh em nhá là dùng có cái đĩa đĩa bát là có cái đĩa à, có cái khiển của nó đấy có ba loại thế một là khiển này hai là màu ba là bát wifi đấy anh em chơi cái mẫu gì chơi cái loại gì thì cứ alo trực tiếp lên số điện thoại cho mình tứ trắng anh em nhá đấy sáng như đêm trăng rằm luôn như tivi luôn này không cần phải xoay bát anh em biết ngày xưa cái bát ngày xưa là phải xoay bát xoay biết thì nó mới báo bát này chỉ đặt xuống à để rất là lâu vẫn mình vẫn có thể báo bình thường anh em nhá nên em thử cực kỳ chuẩn chỉ luôn cái đồ này không chơi thì không có gì đồ thì chơi cả anh ạ cái bát này là bát thế hệ 4.0 rồi nên anh em hoàn toàn không phải xoay bát này chuẩn đen đẹp ba trắng này anh em nhá không thể sai được về đấy thì có ba là bát một là bát màu này hai là cái bát wifi wifi thì mình tích hợp trên cái dòng iphone anh em nhá là anh em có thể báo trực tiếp cái dòng điện thoại iphone anh em nghe gọi bình thường và thứ ba là cái bát khiển có một cái đèn mót anh em ờ, bấm cái là anh em cũng có thể Ờ, điều khiển ờ, mở lúc nào là tùy anh em anh em nhé. đây mình thử em đôi ba tiếng nữa này anh em đánh cái đồ này chuẩn đét là đẹp rồi sấp đôi anh em này 10 triệu sấp đôi này có cái đồ đi chơi thì anh em luôn luôn là giành cái thế, thế chiến thắng rồi vào xong vào sớm mình khẳng định luôn không mà phát hiện ra nó như là cái bát bình thường luôn chơi anh em chơi chơi năm bảy tiếng anh em nhá đấy vẫn tiếp tục sấp đôi này tròn xoe này sáng như tivi luôn anh em nhá đấy anh em đi chơi chỉ luồn đúng cái bát thôi đi ai được quân vị ai được mà đi chơi cái loại chơi chơi sạc từ anh em nhá không phải chơi sạc kim như ngày xưa rất là nhì nhàng anh em đi chơi luôn luôn là rất là khó này tiếp tục ba trắng này anh em thấy không sáng như đêm trăng rằm luôn anh em biết nha ngày xưa cái loại bát đó, là anh em đi chơi là phải sạc kim nhá nhì nhàng cái sạc cái sạc từ này anh em đi chơi chỉ còn này hết pin em về anh em chỉ cắm sạc vào như này là nó bắt anh em nhá các mẫu bát khác nhau anh em đều nhà mình đều cung cấp hết các loại màn màn khuếch màn đen trắng màn 63 ba anh em cứ liên lạc trực tiếp số điện thoại 09843148 thì mình sẽ uh, gửi bát cho anh em các mẫu bát anh em để anh em tư vấn anh em nhá mình khẳng định luôn chống mù tại sao mình lại nói là chống được mù vì nó tráng một cái lớp xứ rồi anh em nhá khi nó tráng lớp xứ nó có hai tác dụng một là chống mù để cho qua các bài test như là nước sôi nước lạnh này hay kho lửa và thứ hai nó là chống là khi nó tráng cái lớp xứ như thế thì để khi anh em thầy thợ soi là không vào thấy được camera đấy đặc biệt là đập ra năm bảy miếng mình khẳng định luôn đập ra năm bảy miếng cái đít bát này anh em nhá không có một tang chứng gì đấy trừ khi anh em đập vụn xoa như mịn luôn thì mới có thể phát hiện ra thôi vì nó chỉ như một cái hạt đỗ siêu nhỏ anh em hoàn toàn yên tâm không bao giờ có thể phát hiện được anh em nhá bát nó giống y chang như bát bình thường luôn tất cả mẫu bát anh em hoàn toàn yên tâm luôn Đấy, bát nào cũng được các loại bát phít bát phiếc đều ok hết anh em nhá anh em nhìn này tất các bát này bát lạo được anh em nhá trong veo vèo vèo luôn này bát lạo được anh em nhìn thấy không như đêm trăng rằm luôn Đấy, không có một cái tăng chứng gì anh em nhá nên anh em hoàn toàn yên tâm về các mẫu bát này mình cung cấp ra thị trường hàng nhà mình mình nói thẳng luôn này bán ra là có bảo hành anh em nhá anh em lên là mua hàng lên mua hàng là anh em lên thoải mái anh em thử hàng anh em nhá đấy được xem hàng thử hàng thoải mái luôn anh em này tất cả phít nhựa này trong veo vèo vèo luôn này anh em nhìn này anh em lên xem hàng kiểm tra hàng thoải mái sóc thoải mái anh em nhá để anh em kiểm chứng xem là đúng như mình làm video đúng như mình quảng cáo không nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái mẫu bát mình tung vào thị trường bát này mình tung vào thị trường là kiểm định là kiểm tra rất rõ ràng anh em lên lại thử thêm một lần nữa đó là hai lần bài test nhà mình không bán quán cà phê không bán đường bán chợ anh em nha anh em lên cứ thử hàng ưng hàng anh em đấy kiểm tra độ chính xác xem nó có y chang những cái mẫu bát anh em tung thị trường không và đặc biệt cái loại, loại bát uh, trắng này hay bát hải dương là rất nhiều khách sạn nhà nghỉ là đều có cái mẫu bát này anh em đi đánh cũng rất là cơ động thôi hay bát long phượng vậy thì anh em yên tâm nhá mình khẳng định luôn nhà mình bảo hành cho anh em ví dụ anh em mình về mình nói được chơi được năm bảy tiếng mà anh em chơi chỉ được hai ba tiếng mình bảo hành đổi bát mới cho anh em luôn nên anh em hoàn toàn yên tâm hay là anh em về bảo là có tang chứng hay là ờ, bảo là soi nó không các bài test mình nói này thử phấn rôm không bị mù mắt đấy tất cả các loại bút dạ xoa trong lòng là ok thử nước sôi nước lạnh ok anh em nhá bao soi ok và đặc biệt là khi mình ăn được tiền mình cầm tiền về mà cái cái trường hợp mình không cần phải lấy bát lại nó đập ra mình khẳng định không có tăng chứng gì có mình kỷ niệm với anh em thêm một cái bát nữa anh em nhá nên kiểm tra soi thực tế luôn cái thời buổi 4.0 không ai chơi cái hàng là có tăng chứng anh em nha nên anh em hoàn toàn yên tâm tất cả mẫu bát nhà mình nhưng anh em nhớ lại bát mà đập nhà mình không bảo hành anh em nha còn tất các trường hợp khác thì mình bảo hành cho anh em đấy đi kèm với các màn soi soi anh em chơi cái loại màn gì thì là mình alo cho mình ờ, cái màn đấy cái màn cúi bắp này nó rất là tiện lợi này hay là cái màn ờ, ờ, uh, 63 hay là cái màn iPhone hay là cái màn khuếch 570m đấy tùy anh em anh em chơi màn gì thì cứ uh, chọn màn để mình gửi cho anh em để tùy cái từng cái địa điểm anh em chơi cái từng loại màn mình khẳng định luôn này vị nào cũng được anh em nhá soi led này đẹp luôn villa thăng long quân đóm quân chắn soi chuẩn đen đẹp nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái dòng bát này cái thế hệ cập nhật mới nhất anh em nhá anh em có tư vấn về hàng hóa gọi trực tiếp số điện thoại 09843148 thì ngoài cái bát tàng hình không tang không chân sạc cái ra nhà mình cung cấp tất cả dụng cụ liên quan cờ bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game lao động dạy bài thì không anh em cứ alo mình tư vấn cho anh em anh em ở xa mình gửi xe đò cho anh em gói hàng cẩn thận không va không đập không vỡ anh em nha bát này cái chống va đập rất là khỏe này đây em hoàn toàn yên tâm anh em nha thì cảm ơn anh em xem video chào toàn thể anh em chúc buôn cờ bịp ngày hôm nay Ờ, công ty cầu bên mình làm một video để giới thiệu cho anh em cái máy đánh bài đẳng cấp nhất thế này à, dành cho lắp ờ, sắp tới năm 2020 này đó chính là chiếc máy đánh bài CVK 700 thì ưu điểm của dòng máy này báo siêu nhanh tích hợp 10 camera quét mã vạch và tốc độ báo bài là cực nhanh nha siêu nhanh nha với thiết kế là iPhone 8 Plus của hãng Apple đấy chiếc máy CVK 700 này thì có một cái chức năng mới đó là bốc bài kinh như là báo kinh là bán khi vứt ra kinh là báo bài thì trong tất trong cái chiếc máy bài này thì nó cũng như một chiếc iPhone bình thường Đấy, một chiếc iPhone bình thường vậy nghe gọi nhắn tin chụp ảnh Facebook Zalo bình thường Đấy, đây là một chiếc máy đánh bài đẳng cấp nhất thì tí nữa mình sẽ test cho các bạn uh, chức năng và tốc độ báo bài của chiếc máy đánh bài CVK 700 này Đấy, chiếc máy thì có giá thành rất là cao những ai có rất là nhiều tiền thì mới mua để mà chơi cho nó ok và anh em có và tài chính dùng dỉnh thì mới mua cho mình được một chiếc máy như này đối với những anh em mà chơi nhỏ vừa tiền thì bên thì mình còn có thêm những cái dòng máy như này như chiếc Samsung S8 này đây là một cái dòng máy giá rẻ thì bên mình đang có chương trình khuyến mại với chiếc máy CVK với chiếc máy à, Samsung S8 này thì khi mua ờ, anh em được tặng ờ, hai cây bài đây là hai cây bài mã vạch Đấy. anh em mua đấy được tặng hai cái bài mã vạch như này khóa một chiếc tai nghe thì đây là một cái dòng ờ, máy để anh em giá rẻ để anh em ờ, mua chơi ờ, một cái sân chơi bình thường đấy thì không phải ai có tiền sắm cho mình một chiếc CVK 700 thì anh em sẽ được lựa chọn những chiếc máy như này chiếc máy này thì đánh cũng rất ok đánh bài bài cào bình Ấn Độ ba cây liêng sản phẩm là ok với chiếc máy giá rẻ này báo hại cũng rất là nhanh rất là đẹp thiết kế cũng rất là đẹp mỏng cái này thì cũng như một chiếc điện thoại smartphone bình thường nghe gọi nhắn chim chụp ảnh zalo đấy thế nhưng hôm nay thì ờ, mình vẫn nói với các bạn ngay từ đầu là mình sẽ giới thiệu cái tốc độ báo bài của chiếc máy bài uh, cvk 700 Đấy, cất cái này đây thì không thể thiếu được để mà chơi được những chiếc máy bài cvk 700 thì là những bộ bài mã vạch như này thì bên nhà mình có được tất cả những cái mẫu bài mã vạch Đấy, ờ, như bài ờ, lớp dk 2001 này rất phổ thông trên thị trường bài này rất cứng nhá mã vạch thì không thể nhìn được khi trừ khi quét bằng máy Đấy, và những mẫu bài đỏ những mẫu bài bài đỏ như này xẻ quạt này bài xẻ quạt và bài nhựa như này đây là đây những cái mẫu bài nhựa bài uh, à, nylon mẫu bài xẻ quạt này đây những mẫu bài xẻ quạt bên nhà mình này đây những mẫu xẻ quạt rồi thì đô la đô, đô, quét mã vạch đô la đấy thì nhân thể đây thì mình giới thiệu thêm với các bạn luôn tất cả những dụng cụ liên quan cờ biệt như mình đều bán nhá kể cả những bộ áp tròng sử dụng cho môn bài lá này cũng rất là rẻ thôi không ờ, không đắt bằng chiếc chiếc máy đánh bài cái này anh em đánh liêng và đánh bài cáo rất ok đây là những chiếc kính áp tròng nhật được mình nhập khẩu từ từ mỹ này đấy và có, có những cái chiếc um, kính áp tròng nhật bản hàn quốc nó tùy theo rất nhiều loại để anh em phù hợp với tiền lựa chọn đấy là những chiếc kính áp tròng và những cái nếu anh em mình cũng có thể trang bị cho mình cái, cái ví đổi bài như này đây nhân thể đây thì mình cũng giới thiệu luôn cái mẫu ví đổi bài đấy đây là cách đổi bài của cái mẫu ví đổi bài này đây các bạn nhìn thấy rất là nhanh đây là những cái phụ kiện để mà đánh uh, mà bài giá rẻ đấy còn chiếc máy CVK 700 này thì chắc chắn là một chiếc máy đánh bài ok nhất đẳng cấp nhất rồi đấy, thì ngay bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn xem để các bạn biết thấy tốc độ báo bài của nó như thế nào nhá mình sẽ đăng nhập vào này vào trò chơi này cái này thì đánh được đánh được tất cả môn bài ở Việt Nam ba cây liêng sâm phẩm Đấy, chắn bình sụp sám biên độ gầu hầm năm ná biểu. thì mình sẽ đánh cho các bạn vài ván để các bạn thấy độ hiệu quả của nó nhá đây mình sẽ đánh cái môn uh, bài uh, bài cào đi mình sẽ để loa ngoài này để cho còn khi anh em đi chơi nó sẽ báo cái tai nghe siêu nhỏ này bây giờ thì mình sẽ để bên loa bên ngoài đây để loa khi đây là cái tai nghe siêu nhỏ cái đi kèm theo máy này đấy anh em cho vào trong ờ, bên trong tai còn khi anh em mà chơi ở ở ở, nhà ấy thì anh em cứ bật loa ngoài lên anh em thử đấy còn bây giờ thì ờ, mình cứ để loa ngoài đi bắt đầu chơi mình chơi bốn người nhá anh em chơi thì anh sẽ tắt cái màn hình này đi Đấy. để một chiếc điện thoại như này và bóc cho mình một cái bộ, bộ bài mã vạch máy này thì chỉ báo được bài mã vạch nha bây giờ mình bán kèm vào bài mã vạch rồi nha bây giờ mình bán bài mã vạch thì tất cả những em đã mua bài mua máy đánh bài ở những cái đơn vị khác cửa hàng khác thì cũng có thể lấy cái bộ bài mã vạch cho mình về để chơi rất là rẻ thôi bộ bài bên mình bán rất là rẻ thì khi anh em đi chơi anh em đặt ra này là báo này đấy và anh em kinh cho nó báo luôn này đấy. đấy rất nhanh đấy là cái đặc điểm cái máy này siêu nhanh nó đặt này đấy và anh em chia chia ra này tôi chia cho anh em xem này máy báo bốn thì trước là tụ bốn lớn nhất nhá đấy anh em nhìn nhá đây tụ bốn này một hai ba bốn đây các bạn nhìn này cái tốc độ nó và báo chuẩn xác tuyệt đối luôn nhá những cái tụ này thì rất là thấp điểm rất là thấp đó anh em nhìn thấy chưa báo cực cực ok luôn đặt ra là bảo tôi kỹ máy này tôi đang để chế độ thử đây. khi anh em mua hàng tôi sẽ mua đồ chơi về đây đọc vứt ra này Đấy, anh em nhìn nào một ba là ba lớn nhất tụ ba lớn nhất này một hai ba đây tụ ba này 5 điểm này những cái tụ còn lại này Đấy, không thể vượt qua được tụ ba nhé đánh cực ok luôn đây để để tôi sẽ um, mua trực tiếp trò chơi về để không phải đánh thử đây một chiếc máy mới mới hoàn toàn cho vừa bóc ra thì dạ, tôi chưa mua, mua trực tiếp trò chơi và cho nên nó sẽ cho mình thử nó chỉ cho mình thử ờ, vài ván tôi sẽ mua về mua trò chơi khi bạn mua vào trò chơi phải làm vĩnh viễn ở trong máy không cần phải wifi vẫn đánh bình thường nhé. Giờ tôi sẽ mua cái môn uh, mua môn là bài cào đây những cái mã chơi bên trong này có tất cả các mã chơi nhá từ uh, miền Bắc đến miền Nam tất cả luôn rồi ok như vậy là tôi đã mua trò chơi về rồi đây bây giờ tôi sẽ đánh những bạn xem này tôi tắt cái màn hình này Đấy, anh em chỉ tắt màn hình như này bình thường này Đấy, đây đây đây anh em đi chơi như bình thường như này tắt màn đi và bây giờ thì đi khi tôi đã mua trò chơi về rồi thì máy báo liên tục và mãi luôn không mà Đặt, chiếc máy bài CVK 700 ờ, này thì nó là một cái siêu phẩm rồi dòng CVK là dòng siêu phẩm để tôi cài tai nghe này cho nó tai nghe trở lại đó nó tự động kết nối vào tai nghe kết số và tay vào trong cái tai nghe này anh em chơi thì anh em phải cài đặt cho thành tai nghe bên ngoài nha rất an toàn đấy khi mà anh em bật lên nha trong trường hợp anh em ở ờ, chơi không thể nó phát ra âm thanh như này nó tự động kết nối vào tai nghe này còn khi anh em thử ở nhà anh em muốn cố tình cài đặt để cho nó phát ra âm thanh bên ngoài thì mới được nha anh em yên tâm về vấn đề bảo mật của cái máy này và một ưu điểm nữa đó chính là cái tai nghe của chiếc CVK 700 này nó là tai nghe duy nhất người khác có một chiếc tai nghe này không thể bắt được tín hiệu nha tôi chia ra này một này máy báo một này đấy một tụ một này một là bảy bảy này đó anh em nhìn thấy chưa những anh em khác mà không không muốn mua máy CVK 700 thì không thể bắt được uh, bằng cái tai nghe của họ một cái tai nghe CVK 700 khác bởi vì nó là mã hóa duy nhất chỉ một tai nghe và khi hỏng cũng chỉ kết nối được đúng một tai nghe đấy thì nó sẽ có mã quét vào đó cái ưu điểm nổi bật nhất nó là bảo mật cực cao ngày xưa ở những chiếc máy dòng những chiếc máy giá rẻ này anh em đi trần mua một tai nghe như này anh em là đi có thể bắt được đấy nhưng bây giờ thì không thể làm được cái đấy tăng người chơi này năm năm này tăng giảm người chơi là theo ý mình đấy, vứt ra này đấy, bốc đi này bốc báo nhanh này đấy liên tục liên tục luôn này năm người chơi mẹ ông một này này em nhìn tụ một bảy điểm là tụ lớn nhất tụ thứ hai này máy là siêu nhanh nha tụ thứ ba này Đấy. tụ số 4 này tụ số 5 này có những cái lựa chọn riêng biệt cho anh em chơi khi anh em không muốn đánh trực tiếp cái máy này anh em phải mua thêm những cái ờ, điện thoại kết nối này và anh em để cái máy này vào trong người nhá đấy là những cái ưu điểm cũng rất là vượt trội kết nối vào đây tự động kết nối vào đấy hoặc là anh em có thể kết nối vào những chiếc đồng hồ đấy, đồng hồ đồng hồ quét mã vạch như này đấy để anh em đi chơi thì cũng thể kết nối bằng chiếc đồng hồ như này nhá đồng hồ cái nó vạch này ờ, vòng tay vào điện thoại vòng tay vào những chiếc hộp quẹt như này đây đây những vòng quay vòng tay phong thủy hộp quẹt đấy còn anh em mà muốn mua những cái bộ môn chơi như sóc đĩa thì ở những video khác mình sẽ giới thiệu cho anh em trả những cái bát tàng hình không tang này sóc đĩa cảm ứng ống giờ 6 tất cả <laughs> dụng cụ cờ bịp bên mình đều bán Đấy. và có những đánh người đánh rất kinh nghiệm mà mình đánh đô la mà rất kinh nghiệm để cho các chỉ các bạn chơi một cách hiệu quả nhất thì các bạn cứ alo trực tiếp cửa hàng rồi mời nhà mình nhá cảm ơn các bạn xem video